Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vietech88 Để tiếp tục chuỗi các video về MacBook Hôm nay thì Phương Anh sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm đã ra mắt cách đây 4 năm rồi nhưng vẫn được nhiều người tin dùng Chắc có lẽ nhìn tiêu đề của video thì các bạn cũng đã biết là hôm nay mình sẽ gửi tới cho các bạn video về chiếc máy nào rồi đúng không ạ? Ngay trên bàn mình đây chính là chiếc MacBook Pro 13 2015, một sản phẩm đã được 4 năm tuổi rồi nhưng không hề bị rơi vào quên lãng. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình đánh giá xem chiếc MacBook Pro 13 2015 liệu có còn sử dụng được tốt hay không nhé. Đối với bất kỳ một sản phẩm laptop nào cũng không thể giấu đi sự cũ kỹ theo thời gian. Cho dù bạn dùng nhiều hay là dùng ít, kể cả chiếc MacBook mình đang có ở đây cũng không phải là một ngoại lệ. Sau 4 năm sử dụng, chiếc MacBook của mình vẫn còn khá là mới. Tuy nhiên đã có một số vết xước bên cạnh viền cũng như là các cổng kết nối. May mắn là mình à, giữ máy rất là kỹ nên không hề có bất kỳ một vết móc méo nào cả. Có một điều mà mình thấy rất thích ở các sản phẩm của Apple đó chính là về ngôn ngữ thiết kế. Sau 4 năm sử dụng rồi nhưng chiếc máy trên bàn mình đây không hề lỗi thời một chút nào cả. Không phải là mình khen chiếc máy của mình đâu mà điều này đã được rất nhiều người dùng MacBook trên toàn thế giới công nhận. Nếu chỉ xét riêng về thiết kế, có lẽ Apple là hãng luôn luôn đi đầu và nắm bắt được xu hướng của tương lai. Chiếc MacBook Pro 13 vẫn được hãng giữ nguyên lối thiết kế unibody nhờ sự kết hợp với vật liệu nhôm chất lượng cao, do đó các chi tiết được hoàn thiện một cách cực kỳ tinh tế. Quay trở lại phía mặt lưng của máy, điểm mình thích nhất trên thế hệ MacBook này là logo trái táo cắn dở có thể phát sáng và đây là thế hệ Mac cuối cùng Apple trang bị logo phát sáng. Kể từ thế hệ năm 2016 trở lại đây, logo của máy được thay thế bằng quả táo chế tạo trên mảnh thép và chúng không thể phát sáng được nữa. Điều thứ hai mà mình muốn nói đến đó là về bàn phím, touchpad và các cổng kết nối. Về bàn phím, tại thời điểm năm 2015, Apple đã phát minh ra công nghệ bàn phím cánh bướm. Nhưng thật may mắn là Apple không trang bị cho MacBook Pro mà họ chỉ trang bị cho MacBook 12 inch. Mình nói là may mắn, các bạn sẽ hơi ngạc nhiên đúng không nào? không được trang bị bàn phím thế hệ mới mà lại nói là may mắn. Vâng, thực sự là như vậy. Ngay sau khi mang bàn phím cánh bướm thế hệ thứ nhất lên MacBook 12, hàng loạt máy đã gặp lỗi kẹt phím và Apple thay thế toàn bộ những bàn phím bị gặp lỗi này. Còn đối với bàn phím của chiếc MacBook Pro 13 này, cảm giác gõ phím mình đánh giá ấm bình thường, phím hơi cứng một chút, nhưng bù lại thì hành trình phím và độ phản hồi khá là tốt. Về top pad, tại thời điểm năm 2015 khi TopBat là điểm nâng cấp đáng giá nhất của MacBook. Apple đã trang bị công nghệ cảm ứng lực cho TopBat. Chính vì vậy, thao tác vuốt chạm được nâng lên một tầm cao mới. Đi kèm với đó là hàng tá những cử chỉ thông minh khiến cho người dùng phải mất một vài ngày để làm quen. Đối với các cổng kết nối, đây là thế hệ MacBook mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Apple trang bị đầy đủ các cổng kết nối mà người dùng cần. Phía cạnh phải thì chúng ta có cổng USB, HDMI, khe đọc thẻ SD Quay trở lại phía cạnh trái thì chúng ta có cổng sạc MagSafe thế hệ 2, hai uh, cổng Thunderbolt 2, cổng USB và jack 3.5. Đấy các bạn thấy không? Chỉ kể các cổng kết nối thôi mà mất cả một phút. Và đây cũng chính là thứ đã níu chân kha khá người dùng phiên bản 2015 chỉ vì thế hệ MacBook sau này bị Apple loại bỏ đi hết tất cả các cổng kết nối mà mình đã kể trên. Đi kèm với sự nổi tiếng, chắc cũng phải vướng phải không ít những tai tiếng đúng không các bạn? một dòng laptop đầu bảng của Apple thì chắc chắn sẽ bị xăm soi không thiếu một thứ gì cả. Và màn hình là thứ bị soi nhiều nhất trên chiếc MacBook 2015. Nguyên nhân chính là lớp phủ chống lóa trên màn hình bị bong chóc trong quá trình sử dụng. Nhưng thật may mắn là chiếc máy mình dùng không gặp một vấn đề gì cả. Còn về chất lượng hiển thị, chiếc máy này chưa bao giờ là mình thất vọng. Máy được trang bị màn hình kích thước 13,3 inch, độ phân giải 2K 2560 x 1600 pixel, độ sáng lên tới 360 nits. Màn hình của máy được trang bị tấm nền IPS đạt chuẩn Retina của Apple nên độ chuẩn màu của máy cũng không phải dạng vừa. Cụ thể là máy đạt 97% sRGB và 65% iDot RGB. Những con số mình vừa kể trên chính là một điểm cộng vô cùng lớn trong mắt những người làm đồ họa và cần một chiếc màn hình thực sự chất lượng. Sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem về chất lượng hiển thị của máy để các bạn có một cái nhìn trực quan nhất các bạn nhé. Đừng có một chút về thông số cấu hình của máy. Phiên bản mình đang có được trang bị cấu hình ở mức đủ dùng cho người làm việc, đồ họa nhẹ nhàng, cụ thể là máy được trang bị CPU Intel Core i5 5257U, hai lõi 4 luồng, xung nhịp 2,7 GHz, RAM 8GB, DDR3 bus 1866 MHz, ổ cứng SSD M2 NVMe 256GB, card on Intel Iris 6100, Tính đến thời điểm hiện tại thì cấu hình này đáp ứng hầu hết tất cả các tác vụ cho đến tầm trung. Để kiểm chứng hiệu năng thực tế của chiếc máy này thì mình đã chuẩn bị cho các bạn một số bài test hiệu năng để xem sức mạnh của máy như thế nào. Đầu tiên là bài test tốc độ ổ cứng bằng vận mềm Blackmagic. Máy cho kết quả khá là ấn tượng. Cụ thể, máy đạt tốc độ đọc và ghi lần lượt là 1,2 GB trên giây và 1,4 GB trên giây. Với kết quả như thế này thì việc khởi động ứng dụng cực kỳ nhanh chóng đúng không các bạn? Tiếp theo, mình sẽ chấm điểm hiệu năng của máy bằng phần mềm test rất nổi tiếng Geekbench 4. Sau một hồi chấm điểm, máy đạt 3.300 đối với điểm đơn nhân và gần 6.800 điểm đa nhân. Cuối cùng thì mình chấm điểm hiệu năng tổng thể bằng phần mềm Cinebench R20. Máy đạt 715 điểm, con số khiến mình thực sự rất là ngạc nhiên. Vì sao các bạn biết không ạ? Phiên bản MacBook Pro 13 2017 chỉ đạt khoảng 900 điểm và điều đó chứng tỏ một điều rằng hiệu năng của phiên bản mình đang có chỉ thua kém MacBook Pro 2017 25% hiệu năng thôi. Về thời lượng pin, các bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về thời lượng pin của MacBook bởi chúng nổi tiếng với khả năng tiết kiệm pin. Chiếc máy của mình được trang bị viên pin lên đến 74W và sau 4 năm sử dụng, chúng vẫn đáp ứng được khoảng 7 giờ làm việc liên tục. Với công việc mình đang làm hiện tại, khoảng 2 đến 3 ngày mình mới phải sạc pin một lần và mình chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về thời lượng pin của chiếc máy này. Tổng kết lại, đối với một chiếc máy đã ra đời được 4 năm, nhưng những gì mà MacBook Pro 13 2015 thể hiện đến giờ vẫn vô cùng ấn tượng. Các bạn bỏ ra số tiền loanh quanh 20 triệu sẽ được một chiếc máy có thiết kế đẹp, hiệu năng ấn tượng, sự hỗ trợ cập nhật lâu dài từ hãng và hàng tá những lợi ích khác. Trên đây là một số những cảm nhận của mình sau một khoảng thời gian dài sử dụng MacBook Pro 13 2015. Vậy còn các bạn, các bạn có cảm nhận như thế nào về chiếc máy này? Vui lòng hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn dưới phần bình luận của video này nhé! Còn bạn nào đang cần tìm cho mình một chiếc MacBook cũ tốt thì đây chính là một sự lựa chọn không hề tồi các bạn nhé!